xin chào bạn nay Hải đang ờ, mời các bạn ờ, ngắm cá ngắm cảnh nghe chim hót ờ, và xem cần câu các bạn Hải đang hôm nay có ít được cần câu đài đang có sẵn tại shop review qua các bạn xem tiên là hàng T1 81 các bạn đây là T1 81 này Đây là vỏ à, bên trong cần này các bạn Dòng này à, Hải Đăng độc quyền ở Việt Nam luôn các bạn nhé Các bạn yên tâm, chất lượng dòng này chỉ hỏi đang có thôi các bạn à, nhìn này à, quen à, đầu chống chống dập này à. À, bịt đầu cần khá là đẹp các bạn màu tím Đấy, chất liệu carbon các bạn nhé Đây, à, sản xuất theo công nghệ của Ueda à, ở trong cái bài viết của Hải Đăng có <clears throat> nói qua cái tập đoàn đa quốc gia là Fude Fishing này các bạn thì à, uh, Fude Fishing thì uh, con sáng con sói đỏ này nó sẽ thuộc vào của tập đoàn Fude Fishing này, này tập đoàn nổi tiếng thương hiệu thế giới đây các bạn nhé Đấy. các bạn nhìn các bạn cha này biết Hải Đăng ờ, đã soạn một bài viết cho các bạn ở trên ờ, trang web đúng câu Hải Đăng rồi ấy. Đây là phần ờ, chuôi cần này các bạn chuôi cần khá là đẹp các bạn đoạn này là chống chống trượt đấy các bạn nhé Rồi, Rồi chống trượt đấy nó nghe thì toàn có cho vào hót không đấy đây cá quên quay cá các bạn xem nữa <clears throat> xem cần chán quay ra xem cá vậy đó. cần lại review các bạn à, hiện hải đang ờ, dòng cần này thì hải đang ờ, đang có 4 size 36 40 rưỡi 54 các bạn nhé đó. sẽ tháo đốt sóng à, nóng à, cần ra gì đi các bạn giá thì hải đăng sẽ để công khai dán số phần à, ghi chú của <clears throat> dưới video góc này Đấy. phần nóng đây các bạn hơi cao thì hải đăng sẽ chỉnh xuống tí Đấy. nóng chống trượt đàng hoàng các bạn nhé nó chống trượt luôn đây các bạn có mã số nóng này đang sẽ bắt lên rồi các bạn đây. mã số nóng mà đấy hải, các bạn à, hỏng nóng nào thì hải đăng sẽ inbox riêng hải đăng cái này ít gãy lắm khá là nhẹ à, cần này nặng có 350 g các bạn mà 81 nặng 350 g thôi à. đang thế review view ngọn các bạn đây cả này các bạn còn màu à, tím à, đen các bạn nhé đầu alo đây alo chống xoắn này các bạn Ừ, alo trong xoắn các bạn nhé này cá chắc này bạn đây à, phủ một lớp keo nữa các bạn thường những dòng cần khác thì không có phủ lớp keo đâu này à, đã phủ một lớp keo thêm các bạn này ừ, hai lớp keo lớp keo trong lớp keo ngoài ấy. dòng này không tụt nhiều cần à, đang câu cá hay bị tụt nhưng mà dòng này không tụt được các bạn à, ngọ này đang sẽ phóng xa cho bạn xem đây các bạn cần 81 à, này đang ra cần rồi ra cần rồi các bạn nhé nói chung là không không gù mấy 81 rồi các bạn Đó. như các bạn đây là cần 54 à, Đó gần như thẳng luôn các bạn nhé không có độ gù và cần dòng này nhẹ lắm ạ à. ừ, khá là nhẹ đấy các bạn đang sẽ review qua à. đấy là dòng T1 sói đỏ nhỏ hãng và tập đoàn đa quốc gia Fujai Phát Sinh đây là gần 4 mét rưỡi các bạn nhé 4 mét 50 Đấy, review các bạn cái đoạn rút ra cần đây tiếp tục mời các bạn ngắm cá Hải Đăng sẽ giới thiệu dòng uh, ờ, GV kép GV kép thì ờ, Hải Đăng đây có cần ờ, phong vương ảnh lục các bạn phong vương ảnh lục Đấy, cần này hải à, đang à, còn à, size 3 m 6 4 m rưỡi và 5 m 4 Đấy, sẽ review qua các bạn các bạn cứ làm cái thì hải đang sẽ mở hộp và review các bạn 36 đấy các bạn Tem của nhà sản xuất đấy các bạn nhé. Gao quen đấy Carbon xoắn Ngọn đặc các bạn nhé Dòng này ngọn đặc Nhìn từ Đấy Ngọn của nó đây Cây này tầm 4H các bạn Ngọn trúng xoắn cái này không phủ keo như dòng T1 này các bạn nhìn nhá đấy, khác hẳn đấy, dòng T1 kia thì nó giá nó hơn tí nhưng mà tiền nào của đấy ngọn đặc đang ừ. hãy rút ngọn hết cho các bạn anh tím đây các bạn đấy. carbon xoắn vừa xoắn chéo vừa xoắn ngang các bạn nhìn này bước xoắn vào nó này đấy, xoắn thì đi đấy Đấy, bước xoắn này Đó. Đấy, đang sẽ review cái nóng gốc cho các bạn nóng gốc này xoắn này phong vương lực Đấy. khá là đẹp tiếp đến là tiểu trúc đây các bạn à, tiểu trúc đây cái <clears throat> hộp của tiểu trúc ờ, ba mươi sáu và năm trăm rưỡi các bạn nhé hết rồi khá là đẹp các bạn bóng và đẹp review ờ, đốt gốc các bạn đây tem của nhà sản xuất nha bạn nha cửu trúc hay hải đăng cái quen à, gọi là giả trúc Đây, phần này cũng làm à, chống trượt đấy các bạn ấy quá đẹp chúc này 5h các bạn con này thì à, nhẹ các bạn trứng trúc này nó nhẹ lắm Đó. thông số của nó đây thông số tiểu trúc đây các bạn thông số tiểu trúc nặng có 75 gram thôi các bạn nhẹ đấy tải tĩnh là một cân bảy còn cái ngọn là 1.2mm chiều dài 36 ạ tiếp đến các bạn đây là long hua Đấy, có hạ nóng luôn các bạn nhé hạ nóng kèm theo luôn nhé Đấy, hạ nóng đây hạ nóng thì các bạn à, đa số là biết rồi đang vâng, sẽ lấy cái hạ nóng này cho các bạn xem đây là hạ nóng và đang sẽ review cần Đó. cái này 54 là 470 đấy các bạn nhé nhìn bướm xoắn này Đây bướm xoắn Bướm xoắn nha, Mã vạch không à, phải đăng các bạn nhé Giá nên biết luôn rồi các bạn nhé Long hua bốn h các bạn nhé hai bạn câu giết câu giờ giết xong là ok rồi Giết chép xong là ok rồi Dòng cái nhà cá to cũng được xong nó không vướng thì không để ý Đấy tem quả à, nhà sản xuất các bạn ngọn này cũng đặc các bạn nhé à, ngọn này một ly sống xoắn đốt ờ, thứ hai đấy các bạn đốt thứ hai này cũng xoắn các bạn nhé nhìn ờ, bước xoắn của nó này đây đẹp đây các bạn bóng đẹp rồi vừa rồi Hải Đăng đã review qua cần câu đài cho các bạn à, xem con nào <coughs> muốn à, xem cần nào chi tiết cần nào thì à, các bạn có thể inbox riêng Hải Đăng Hải Đăng sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bạn và thông số cần đang Fishing ờ, chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đang Fishing